Ok chào mọi người ha Thì cái clip này á, mình sẽ so sánh giữa Youtube Cái ứng dụng Youtube này là Youtube bình thường của mình ha Ok tiếp theo là cái ứng dụng Portuber Ứng dụng này á, theo mình biết á, là một cái trợ năng nhìn cho Youtube mà, mà khi mà mình coi á, thì nó sẽ uh, uh, chặn hết quảng cáo ha thì ờ, để mình xem xem là hai cái ứng dụng này thì cái nào hơn ha mà mới nghe cái chặn quảng cáo là thấy cái youtuber này được một điểm rồi đó ờ thôi nhưng mà bây giờ mình sẽ sẽ vào ngay luôn ha đây là một cái video trên uh, ờ, pool trên pro tuber ha mọi mọi người có thể thấy đây ha đây là cái giao diện của ờ, của pro tuber ha đó cái đây là chính đây đích I do not ask questions. If I want to move in with someone, cái, uh, I ờ, just do. It's it's very funny. Go away actually. This is my room. This is my house. Xenoblade was obviously not pleased, but it's okay. Boys, if you do enjoy the video, then please subscribe. We are so close to 4 million, and I can't, I can't be more thankful. Seriously. Thank you. Um, but Tenderblade actually had no uh, <laughs> idea that I was living under his house. So I'm gonna I'm gonna edit my new home. Oh, finally we're home. Oh, it looks so beautiful. Let's head back. Eh. Eh. Tommy, so it's a funny story, and that's why he couldn't show up to the beach party. Uh, one minute, one minute. I, guys, I think I have to go. Bye bye bye bye. Tommy hold, Tommy hold, Tommy hold, Tommy hold. He's just ignoring me. doing in my house, Tommy? How are you? What are you doing in my house? How are you? What are you doing in my house, Tommy? Ok ha mọi người thì mọi người đã thấy rồi đó Nó cứ bị lắc lắc giật giật với lại cái này là 480 uh, ờ, chất lượng á Bây giờ mình thử chỉnh lên, lên Full HD thử xem thế nào ha đó Full HD thì nó tải không nổi luôn ha mọi người Rồi giờ mình thử cái ờ, trình phát nổi này đi cho phép nè đó trình phát nổi nè wow ok thì sau khi mình đã có cái trình phát nổi rồi á thì đó không nó giật giật lắc lắc như thế này ha và thì cái hiệu năng của nó không được cao bằng youtube ok mọi người đã thấy rồi đó giờ chúng ta sẽ qua đến youtube thôi youtube hả mọi người youtube nha mình sẽ coi một cái video y chang luôn giờ mình vào thư viện nè đó đây ha I do not ask questions. If I want to move in with someone, I just do. It's It's very funny. Go away, actually. This is my room. This is my house. Pennerblade was obviously not pleased, but it's okay. Boys, if you do enjoy the video, then please subscribe. We are so close to 4 million, and I can't, I can't be more thankful. Seriously, thank you. Um, but Blade actually had no uh, <laughs> idea that I was living under his house. So I'm gonna I'm gonna edit my new home. Oh, finally we're home. Oh, it looks so beautiful. Let's head back. Eh? Tommy, so it's a funny story. That's why he couldn't show up to the beach party. uh, one minute, one minute. Right, guys, I think I have to go. Bye bye bye bye. Tommy Hole, Tommy Hole, Tommy Hole, Tommy Hole. He's just ignoring me. What are you doing in my house, Tommy? How are you? What are you doing in my house? Tommy? How are you? What are you doing in my house, Tommy? You are a bitch. That's the way to lightly put it stop it, stop it. Get okay, out of my house. No, no, no, You can't kill me, so stop trying to act all big and hard, all right? You I ain't, feel you like ain't, I actually really you can ain't. kill you. Oh, yeah? You're just taking my items. What I have. Yeah, that's not what you yeah, have. what I have. Fire. Don't wait, my house fire. is made of wood. my fire. house is made out of wood. I say we call it our house. Heck. Eh? And these guys' house as well. Why are you letting them in? <laughs> By the way, my trousers. Your pants just broke. Hey, don't worry. I found these in the closet. Bro, um, me, give me back my pants. Give me back my stuff. No. You really want this right here? Uh, no. Oh, actually, actually, no, no. <laughs> Hey, wait, wait, wait. What's going on down there? Uh, bye bye. Eh? Bye bye now. Eh? mọi người ha, thì mọi người đã thấy rồi đó nó chảy rất là bình thường luôn nhưng mà cái protuber cái hiệu năng nó không được cao mà có điều á cái protuber nó là được là cái ứng dụng nó là dùng để chặn quảng cáo còn cái này nó không chặn quảng cáo ha thì á là nói chung là không gì hoàn hảo đó mình được cái này mình mình mất cái kia thôi nên là mình khuyên mọi người á nên ờ, coi youtube thì hơn ha chứ chứ chứ mình nói luôn là đừng nên coi cái ứng dụng youtuber đó youtuber đó là nó chẳng làm được gì hết ha ok thì uh, mình chắc cũng kết thúc tại đây thôi chưa biết làm gì bây giờ Ok à, Thì mình cũng không còn gì để nói nữa Ồ oh, wow Thì